Hello anh em nhé, chào mừng anh em đến với ca bóng đá, ca soi kèo à, Ngày hôm qua thì à, chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm Cũng như là những anh em ở trên kênh ấy Thì à, anh em chúng ta cũng đã chiến thắng trọn vẹn hai à, cái trận đấu Đấy là trận đấu giữa Manchester City và Borussia Dortmund Cũng như là trận đấu giữa Haifa và PSG rồi đúng không? Đấy à, Tất cả những cái mã kèo mà mình đã gợi ý cho anh em cũng như là đẩy anh em trong nhóm Thì anh em chúng ta cũng đã hút full hai trận đấu này rồi ở trong nhóm thì còn có những trận đấu nữa đấy là trận đấu ờ, sớm của buổi tối ngày hôm qua đúng không? Đấy là trận đấu giữa AC Milan và Dinamo Zagreb cũng như là trận đấu giữa Shakhtar Donetsk và Celtic này. Thì à, hai trận đấu này thì chúng ta cũng đã full hai ba cái mã kèo rồi. Đấy là tài à, 2.75 cũng như là Celtic được chấp 0.75 và cái xỉu 2.75. Đấy. À, tổng kết một chút em, những ngày vừa qua của anh em chúng tôi ở trong ờ, nhóm ấy thì dương rất nhiều kèo anh em đấy ngày nào cũng dương cả anh em có thể thấy uh, tổng kết của những buổi mà anh em chúng tôi đẩy kèo cho tất cả mọi người những, những anh em chơi đúng không ngày hôm qua đấy húp full 5 kèo này đấy đẩy tổng 7 kèo và húp đến tận 5 kèo đấy mình đã nói rồi tỷ lệ trong nhóm của mình sẽ là ăn 90 phần trăm mà nên là anh em cũng không có gì phải lo cả ở trong nhóm từ ờ, đầu mùa đến giờ cũng chỉ có từ Hoa cho đến ờ, Dương thôi chưa có cái ờ, trận đấu nào gọi là thua hay là có ngày nào mà âm kèo cả rồi à, ngày hôm nay thì mình cũng đã đẩy cho anh em cái trận đấu đây là giữa Manchester United và Sheffield à, trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 45 tối ngày hôm nay thì anh em nào mà chú ý thì anh em có thể đi theo cũng như là anh em quan tâm đến MU thì anh em có thể xem lại cái video và đi theo những cái kèo mà mình đã đẩy cho anh em nhé. Còn anh em nào mà thật sự muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn có những cái kèo ăn chặt ấy thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Tele. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em cũng như là đẩy cho anh em những cái kèo thơm để anh em chúng ta có thể kiếm cũng như cho anh em vào trong nhóm thì anh em cũng biết ở đấy nhóm mình ờ, rất là vui vẻ cũng như là đẩy kèo nào là chỉ có ăn kèo đấy thôi à, ngoài cái trận ờ, đấu giữa MU và Sheffield ra thì còn những cái trận đấu cũng đáng để anh em chúng ta đầu tư à, trận đấu giữa Lazio này và Midtjylland cũng như là những cái trận đấu AS Monaco và Ferencvarosi đấy ngoài ra thì có những cái trận đấu ở cúp C3 nữa và dạng sáng ngày mai Đấy, dạng sáng ngày mai thì uh, trận đấu giữa Arsenal và PSV thì đang tạm hoãn anh em. Uh, tuy nhiên thì uh, ngoài uh, những trận đấu đấy ra thì còn những trận đấu rất đáng để anh em chúng ta đầu tư mà. Đấy là Sporting Braga và uh, Union Berlin này cũng như là trận đấu AS Roma và HCK. Đấy. Đây là những cái trận đấu rất dễ để anh em chúng ta đầu tư nhá. Uh, không chỉ riêng những trận đấu lớn ở cúp C1 đâu mà anh em chúng ta đã kiếm tiền từ bóng đá thì chúng ta nên chọn những cái trận đấu dễ để anh em chúng ta đầu tư. Đấy. Còn những trận đấu nào mà anh em của fan nào cũng như là những trận đấu lớn ấy thì thực chất mà nói thì mình cũng khuyên anh em luôn đấy là chúng ta đầu tư ờ, đều vốn thôi, không nên quá là ham hố vào những cái trận đấu lớn để rồi sau đấy anh em thua. Nhưng ngày hôm qua thì mình có cho anh em đây là trận đấu giữa Dortmund và Manchester City đúng không? Đấy là đi Dortmund được chấp 2 cũng như là cái xỉu 3.5 đấy mặc dù thì mình vẫn biết rằng là Man City sẽ thắng trận đấu này thôi tuy nhiên thì đó không phải là một chiến thắng cách biệt đây như mình nhận định rồi đấy thì uh, ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho anh em cái trận đấu đấy là giữa Lazio và Midtjylland trận đấu này thì sẽ diễn ra cùng giờ với trận đấu giữa MU anh em nhé đấy sẽ có rất nhiều những cái trận đấu mà anh em chúng ta có thể đầu tư và cũng như là kiếm lời. Hiện tại thì Lazio đang ờ, xếp đầu bảng xếp hạng với 3 ờ, điểm trọn vẹn khi mà ờ, thắng đội Feneno với tỷ số đây là 4-2 cũng như là Stuttgart cũng chiến thắng với Mithai với tỷ số là 1-0 anh em. Đấy. À, bảng đấu này thì chắc chắn rồi đây sẽ cũng sẽ là một cái cuộc cạnh tranh giữa ba đội ở dưới thôi còn Lazio là một đội bóng được đánh giá là mạnh trên cả ba đội trên. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải thêm lại kèo đúng không? Hiện tại thì kèo giữa Lazio và Mitalan hiện tại đang là cái kèo uh, Lazio chấp 0.5 này cũng như là cái tài 2.75. À, điểm qua một chút về đội hình thì uh, hiện tại thì đội hình của Lazio sẽ chơi với đội hình 4-3-3 và đối đầu với đội chủ nhà cũng là chơi đội hình 4-3-3 luôn. Mình nghĩ đây sẽ là một uh, trận đấu đôi công cũng như là sẽ có nhiều bàn thắng. Uh, tuy nhiên thì uh, chiến thắng thuộc về đội nào thì chắc là cũng phải chờ đến khi trận đấu bắt đầu thì mình mới cho những cái kèo quyết định được. Còn nếu như anh em mà chơi cỏ ngoài hay là à, anh em ờ, đầu tư ngay từ đầu thì à, mình cũng sẽ ờ, nốt lại cho anh em những cái kèo để anh em chúng ta đầu tư ngay từ đầu nhá. Đấy, ờ, chúng ta sẽ đi đấy là Lazio trong trận đấu này đi. Đấy, Lazio được chấp 0.5 anh em, FT nhá. Cũng như là cái tài 2.75 anh em. Đấy, hiện tại cái tài đang là 2.75 đấy đây sẽ là hai cái mã kèo mình đẩy cho anh em ờ, trước trận đấu để anh em chúng ta có thể tham khảo cũng như là nghiên cứu để anh em đi theo còn tuy nhiên ờ, tất nhiên là mình cũng nói rồi trên hay dưới tài hay xỉu thì vẫn là quyết định ở anh em thôi còn anh em thật sự mà muốn có những cái kèo ăn chặt cũng như là muốn kiếm lợi nhuận từ bóng đá từ anh em chơi vì tất nhiên rồi chơi thì phải chơi phải có tiền thì mới chơi đúng không anh em Ờ, chứ không phải có nhiều anh em cứ nhắn tin bảo là ờ, em chơi cho vui nếu mà thật sự mà để chơi cho vui ấy thì anh em đã không tìm đến tôi nữa rồi đó đúng không và anh em xin vào nhóm là để anh em thấy được rằng là nhóm mình kiếm được lợi nhuận hàng ngày thì anh em mới xin vào nhóm để anh em cũng muốn được như anh em ở trong nhóm để kiếm lợi nhuận đúng không và mình cũng nói luôn khi mà anh em liên hệ với mình rồi anh em muốn xin vào nhóm thì anh em cũng phải đạt được những cái điều kiện ở trong nhóm của mình vì nhóm của mình là nhóm giúp đỡ anh em cũng như là đẩy những cái kèo miễn phí cho anh em cơ mà đấy không có lấy bất kỳ những cái phí hay là lấy bất cứ một đồng tiền nào của anh em cả nên là anh em cũng phải đạt được những cái yêu cầu mà mình đưa ra thì anh em mới ờ, chúng ta mới hợp tác với nhau được và quan điểm của mình đấy là mất lòng trước thì được lòng sau đấy thôi đấy còn bây giờ thì uh, hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình